Xin chào tất cả anh em nhé Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tất cả anh em một cái sản phẩm một cái đồ chơi cao cấp mới nhất hiện nay và cái sản phẩm này là quyền của bên công ty chúng tôi Đấy, công ty chúng tôi là chưa cung cấp và chưa phân phối cho bất cứ các đại lý nào cả chỉ độc quyền với công ty chúng tôi bán thôi Đấy, sản phẩm thì là độ chuẩn xác Đấy, là tuyệt đối là 100 trăm Đấy, thì anh em nào ờ, đang theo đang xem video này thì anh em theo dõi cho tôi Đấy, để tôi test đồ anh em thử đồ cho anh kiểm tra đồ là chứng minh cho anh em là cái sản phẩm bên uh, cơ sở bên trung tâm tôi ấy sẽ giúp anh em mình có thể kiếm được tiền anh em mình có thể giành được chiến thắng trên tất cả các sòng sới sân chơi mà anh em đang chơi ngày hôm nay tôi sẽ giới công kiếm tôi giới thiệu tất cả anh em một con máy A6 cái con máy A6 này nó sẽ giúp anh em mình đánh được ờ, ba bộ môn là bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy thì một anh em nào chơi bất cứ sòng sới sân chơi nào cũng được đấy bầu cua sóc đĩa tài xỉu anh em chỉ cần mang con máy A6 này đến anh em đánh anh em kiếm tiền là anh em mình sẽ là người giành chiến thắng trong uh, sân chơi anh em nhé, đấy thì là về cái máy thì tí vào trong tôi sẽ nói để anh em có thể hiểu rõ rõ rõ hơn anh em nhé. thì yeah, cái con máy A6 này anh em mình đến sòng sới đến chơi là hột nắp đĩa là hoàn toàn người ta anh em nhé anh em mình không cần phải đưa đồ đạc thì vào của anh em của anh em mình vào cả đồ đạc là hoàn toàn người ta đồ đạc còn hoàn toàn xanh chín anh em nhé đến sòng sới chân chơi anh em đem mỗi con máy A6 anh em đến anh em kiếm tiền đấy khẳng định với em luôn đấy thì là chứng minh với anh em bằng thế là những bột cái nắp cái đĩa đây và tôi chuẩn bị tôi test cho anh em đấy cái con máy A6 này để chứng minh anh em là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm à, chứng minh anh em những bộ hột cái lắp đây là hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ chợ này sau tôi kiểm tra đồ cho anh em này thì đây này là thanh nam châm bệ hít rất rất ờ, chia mạnh luôn nếu mà đồ không chuyện nhá nó sẽ hít chặt vào đấy thì như anh em đi sòng sới anh em cũng có thể biết rồi đấy ví dụ mà đồ mà hít cái thanh châm thì chứng tỏ những bộ đồ đấy là đồ không chuyện anh em mà không nên chơi còn đồ uh, xanh chín đồ 5 năm thì hoàn toàn là không hít với thanh âm châm anh em nhé chứng minh anh em bằng tế luôn này đây à đấy cái bát này đấy, hoàn toàn là không hít với thanh âm châm này tiếp theo à, đến cái đĩa bê bộ hột này cũng hoàn toàn là không hít với thanh âm châm đấy đây bầu cua này lắp camera hay lắp công chuyện anh em kiểm tra thanh âm châm này hít chặt luôn này lắp này hoàn toàn không hít này đây bộ hột này đấy bộ hột với cái đĩa này anh em thấy chưa cũng hoàn toàn là không hít với thanh âm châm tiếp theo là đến cái bát à, sóc đĩa này đây là bát tôi ăn cơm hàng ngày đây anh em nhìn chưa đấy hoàn toàn là không hít với thanh âm châm anh em nhé đấy quân vị thì nói về quân vị bất cứ quân vị nào cũng được anh em nhé đấy vỏ bao thuốc này hộp bánh hộp kẹo lá bài vỏ dưa đều được hết vì cái sản phẩm bên ờ, cơ sở bên công ty chúng tôi là không liên quan gì nó ờ, hột lắp đĩa cả hột lắp đĩa là hoàn toàn thanh chín là vẫn phải là chơi anh em nhá vẫn phải kiếm tiền vẫn phải là anh em mình sẽ là người giành thắng à đấy đĩa hoàn toàn hít nếu đồng chuyện này hít chặt này luôn này đấy thì à, vừa rồi là tôi đã kiểm tra cho anh em đấy qua thanh âm châm đến bộ hột cái lắp cái bát cái đĩa ở đây thì à, hột bát lắp đĩa là hoàn toàn nghít với thanh âm châm thì chứng tỏ là những bộ hột cái lắp cái đĩa này hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ chợ anh em nhé và sau đây tôi giới thiệu thêm cho anh em về con máy A6 này thì à, cái con máy A6 này thì là bên công ty chúng tôi đã lập trình sẵn là ba ngôn là bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy thì anh em đến sòng sới sân chơi nào ví dụ chơi bầu cua thì anh em mình bấm vào cái chế độ đầu tiên anh em chơi tài xỉu thì anh em bấm vào cái chế độ thứ hai anh em chơi sóc đĩa thì anh em bấm vào chế độ thứ ba và cái công tắc tắt mở nó là cái phím tròn này đấy, anh em nhá và độ bắt xa nó trong bán kính là 5 đến 7 mét đấy. 5 đến 7 mét anh em mình có thể ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác cho anh em biết được ra ừ, ra tài hay là ra xỉu ra chẵn hay ra đẻ hay là ra những con uh, bầu con cua tôm con cá con gà con nai để anh em biết đường anh em đánh đấy thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em nhiều anh em thắc mắc về cái bảng nhịp dung thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em ba cái bảng nhịp dung đấy của từng cái bộ môn một bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy thì đầu tiên tôi sẽ test cho anh em qua sóc đĩa anh em nhé đấy thì đây tôi bật cái công tắc lên này đấy và chế độ sóc đĩa là chế độ thứ ba đấy thì tôi bấm vào cái thứ ba một một phát này đấy và để anh em mình có thể cảm nhận được cái nhịp rung cùng với tôi thì tôi sẽ đặt cái rung này vào trong cốc đấy để nó vang lên anh em mình có thể cảm nhận cùng tôi về sóc đĩa thì nó gồm có hai cái nhịp rung nó sẽ là nẻ thì là rung một cái còn chẵn nó sẽ là rung hai cái đấy, anh em mình cứ nghe theo máy anh em mà đánh với tôi cứ một cái thì anh nẻ và hai cái thì anh chẵn anh em nhé, test luôn cho anh em à dung hai dung anh em chưa sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây là nó sẽ báo chuẩn xác về dung đấy xong anh em bắt đầu anh em đánh thì như tiếng này dung hai dung thì là chẵn này đấy, cứ hai dung anh em mình đánh chẵn cho tôi mở này sấp đôi này anh em nhìn chưa đấy một tiếng chuẩn xác này kể cả quân vị có chồng với nhau vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được ra chẵn hay là lẻ để anh em mình đánh luôn đấy anh em thấy chưa như tiếng này máy nó báo tôi biết là hai dung hai dung thì tôi lại đánh chặn tiếp này đánh 100 triệu ở chặn cái này này đấy vẫn là sấp đôi này anh em thấy chưa đấy hai tiếng chuẩn xác vào này test tiếp cho anh em này. đấy như tiếng này thì là cái thanh máy dung nó báo cho tôi biết là một dung một dung thì là một trăm tiếng này này đấy làm cả người và lẻ thế này là bỏ này ok anh em này ba trắng này anh em nhớ quân vị chồng với nhau này vẫn báo chuẩn xác anh em biết luôn này đấy cái sản phẩm này rất là cao cấp và sản phẩm này là quyền bên công ty chúng tôi công ty chúng tôi chưa phân phối cho bất cứ đại lý nào khác nào khác cả anh em nhé anh em nào quan tâm anh em nào muốn sở hữu con máy A6 này anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên hình test tiếp kỷ niệm anh em một chút nữa này. xong tôi sẽ sang cái sản phẩm thứ hai tôi test cái món đồ chơi thứ hai cho tất cả anh em đấy đấy, bây giờ báo rất nhanh luôn đấy như tiếng này máy báo dung nó lại báo một dung, một dung thì là một trăm năm tiếng này là này ảo rồi bán nhà bán cửa đánh hết con lẻ này mở này ok anh em này ba đen đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhé đấy bây giờ tôi sẽ test tiếp cho anh em sang cái ờ, bầu cua này anh em mình cứ ví dụ anh em sang sòng sới trên bầu cua anh em mình lại uh, reset lại cái máy này anh em mình tắt lại cái công tắc tròn này này đấy và anh em mình à, lại bật lên anh em bấm vào chế độ đầu tiên đấy vì công ty tôi đã lập trình sẵn đấy nó có ba chế độ thì chế độ đầu tiên là bầu cua này chế độ thứ hai là tài xỉu và chế độ thứ ba là sóc đĩa và bây giờ tôi đã bật chế độ bầu cua rồi đấy và tôi lại đặt vào đây đấy thì bầu cua thì nó sẽ gồm cho anh em 6 à, cái nhịp rung nó sẽ là bầu không rung và cua rung một ngắn và tôm là rung một dài cá là hai ngắn và gà là hai dài và nai là ba ngắn test luôn cho anh em nhé anh em à, nào mà chưa hiểu về cái nhìn dung thì anh em hãy nhìn cái bảng này cho tôi và anh em cùng đánh à, à, cho tôi nhá tai nghe mắt nhìn này đấy test luôn này đấy như thế này cái máy nó báo biết là hai dung đấy nhưng mà hai cái dung uh, dài ấy thì hai cái dung dài thì là 100 trăm tiếng này nó sẽ là con gà anh em nhé khẳng định em luôn này mở này ok cho anh em có gà một gà một cá và một cua Đấy, rất là chuẩn xác luôn test tiếp cho anh em này Đấy, cứ sóc xong đặt xuống là báo chuẩn xác thôi anh em nhé Đấy, như tiếng vừa rồi cái máy rung nó báo cho tôi biết là một cái ngắn Đấy, một cái ngắn là một trăm phần trăm tiếng này nó sẽ là con cua anh em nhé đấy đây một gắn là con cua này mở bát này ok anh em này có cua này một cua một cá và một gà đấy test tiếp này kể cả cho nhà cái người ta sóc này nhiều nhịp như này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được ra con gì để anh em đánh luôn đấy như tiếng vừa rồi cái máy rung nó báo cho tôi biết là một dài một dài thì nó là con tôm anh em nhìn chưa bảng hiệp dung tôi đã chuẩn bị sẵn này đấy một dài con tôm này đấy thì tiếng này nó sẽ có tôm anh em nhé mở này ok anh em này có tôm này một tôm một gà và một nai đấy kỷ niệm anh em một tiếng nữa này báo rất là ok luôn anh em nhá đấy như tiếng này em chưa từ 1 đến 3 giây cảm thấy mà máy nó rung nó không rung thì 100 trăm tiếng này nó sẽ có con bầu này, bầu nó sẽ là không rung này đấy 100 tiếng này con bầu anh em nhé, khẳng anh em luôn này mở lắp ra này ok chưa anh em hai bầu một cua rất là chuẩn xác luôn đấy và bây giờ tôi sang tiếp cho anh em sang cái sản phẩm thứ hai ờ, thứ ba nó là về tài xỉu đấy thì đây tôi lại reset lại cái máy này đấy và tôi lại bật lên và tôi bật sang chế độ thứ hai chế độ thứ hai là chế độ tài xỉu ngoài đấy tôi lại test cho anh em đấy test luôn này anh em này về tài xỉu nhá nó gồm có hai cái nhịp rung đây tôi đã chuẩn bị sẵn đây đó là tài rung hai rung và xỉu nó sẽ là rung một rung anh em nhá sóc luôn này đấy anh em nghe rung nhá đấy nó báo biết là một rung đấy một rung thì là một trăm năm tiếng này là xỉu rồi mở này ok anh em này 9 điểm xỉu hai ba bốn ấy thì khi tôi đặt cái máy trong cái uh, uh, ca gì này thì nó vang lên anh em mình có thể nghe thôi còn khi tôi cầm trên tay đấy thì tôi khẳng định với anh em là chỉ một mình tôi là người biết thôi kể cả trong đêm quyên tính anh em mình có đeo dung người bên cạnh kể cả ngồi bên cạnh cũng không có thể bao giờ có thể nghe được cả đây bằng thực tế này này để gần luôn cho anh em này ấy máy đang rung à anh em này anh em nghe gì không ấy máy nó báo biết là hai rung đấy, rất chi đấy em luôn anh em nhá hai rung hai dung nhà 100 trăm tiếng này là tài anh em nhé khẳng định em luôn này mở này tài này 12 điểm này 6 5 1 12 điểm tài đấy test tiếp cho anh em này này để gần máy rung này à bên để gần máy quay cho anh em này đấy một rung này hai rung này đấy máy nó báo tôi biết là hai rung tiếng này hai rung thì 100 tiếng này là tài tiếp anh em nhá mở này Ok anh em này 14 điểm này 6 5 3 14 điểm tai à, sóc nhiều nhịp luôn này à, lại để gần máy quay cho anh em này đấy máy đang rung này đấy, một rung này đấy, một rung máy bán này nó báo biết là một rung này một rung thì là 100 em tiếng này xỉu anh em nhá làm cả người xỉu cái này là mở này ok này 6 điểm này 2 2 2 6 điểm xỉu đấy thì tôi tắt cái máy A6 đi thì à, vừa rồi là tôi đã giới thiệu tất cả anh em một cái sản phẩm à, mới bên công ty chúng tôi đó, máy A6 nhưng mà máy A6 này là sản phẩm độc quyền bên công ty chúng tôi và anh em mình có thể chơi được ba bộ môn bầu cua sóc đĩa tài xỉu anh em nhá đấy thì anh em chơi bất cứ dòng dưới sân chơi nào cũng được anh em mình mang con máy A6 này đến anh em chỉ cần cầm một máy A6 này anh em mình không cần phải đưa đồ lạc cho vào cả anh em mình vẫn là người giành thắng và anh em vẫn là người kiếm tiền thì như anh em theo dõi video ấy thì là vừa rồi tôi test cho anh em những một cái nắp cái đĩa này hoàn toàn là đồ thường và hoàn toàn là xanh xanh chín anh em nhé và tôi test cho anh em qua cái con máy A6 này thì là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì những anh em nào đang thua tha hay là nợ lần đấy cắm nhà cắm cửa cắm xe đấy thì em mình muốn tìm lại gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen thì anh em mình hãy liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình công ty tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em đấy và trong cờ bạc ấy, nếu mà anh em mình đánh xanh chín thì không mà em mình có thể giành chiến thắng được đấy tôi khẳng định với anh em điều đó nếu mà mình muốn kiếm tiền mình muốn làm chủ chơi đấy thì em mình bắt buộc em phải sử dụng cái thiết bị đồ chơi gian lận thì anh em mình mới có thể giành chiến thắng được đấy thì là tôi có hai cơ sở chính một là ở bến xe miền sài gòn hai là ở bến xe mỹ đình hà nội em gần cơ sở cửa hàng nào thì qua trực tiếp cơ sở cửa hàng đấy test thử hàng trực tiếp em nhé nói về đồ chơi cờ bạc thì là bên công kiếm tôi có thể đáp ứng tất cả nhu cầu cho tất cả anh em là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và những phần mềm cũng bản game hay là chip gà hay những quy luật đánh của những game đổi thưởng game online trên mạng